bạn đã quay lại với kênh Học cùng Nana. Hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 2 ha, Hai bàn tay em Phần tập đọc Và bài này có 3 phần Đầu tiên là phần phần tập đọc Hai là phần luyện từ và câu Ba là tập viết Rồi chúng ta bắt đầu học thôi bàn tay em hai bàn tay em hai bàn tay em như hoa đầu cành hoa hồng hồng nụ cánh tròn ngón xinh đêm em nằm ngủ hai hoa ngủ cùng hoa thì bên má hoa ấp cạnh lông tay em đánh răng răng trắng hoa nhài tay em chải tóc tóc người ánh mai giờ em ngồi học bàn tay siêng năng nở hoa trên giấy từng hàng răng răng có khi một mình nhìn tay thủ thị em yêu em bàn tay em Huy cận Rồi tiếp tục siêng năng có nghĩa là chăm chỉ làm việc răng răng là dàn ra theo chiều ngang ừ. rồi bây giờ con trả lời mấy câu hỏi này coi dạ hai bàn tay của bé được so sánh với gì hổ thơ một Hai bàn tay của bé được so sánh như Hai bàn tay của bé được so sánh như hoa hồng, hoa hoa đầu cành, hoa hồng. Từng từng ngón tay thì như nào? Từng ngón tay của bé là những bông hoa. Bông hoa là những nụ hồng xinh. Là những nụ hồng xinh. Ừ. Rồi, tiếp tục câu số 2 hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào các khổ thơ còn lại ừ, rồi tìm ý trong bài coi dạ là thân thiết với bé thế nào thân thiết với bé là tay ngủ cùng em tay ngủ cùng em đánh răng răng đá, tay, đánh tay đánh răng, tay răng, tóc tóc giờ tay ngồi tay tay tay tay Tây viết, bài, bài. Ừ. Tây thủ Có khi một mình nhìn tay thủ thủy ừ. Em Rồi, yêu tiếp tục. Dạ. số 3 coi Em thích nhất khổ thơ nào? Vì sao? Rồi em thích nhất khổ thơ nào đâu? Em thích nhất là khổ thơ Khổ thơ số mấy? Khổ thơ số 5 ừ. Bởi vì có khi một mình em có thể nhìn tay em và thủ thủy Em yêu em quý hai bàn tay em ừ. Rồi nhớ học thuộc lòng bài thơ này nha Dạ Đây câu số 4 này, yêu cầu học thuộc lòng bài thơ nè Rồi hôm sau sẽ trả bài bài thơ này nha Tiếp theo là phần Luyện từ và câu Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau Tay em đánh răng, răng trắng hoa nhài Tay em chải tóc, tóc người ánh mai Là tay là từ chỉ Tay em Tay em là từ chỉ sự sự sự vật Ừ, rồi tiếp theo là gì? Là răng trắng Răng trắng là, Đó là từ chỉ sự vật là Hoa chỉ nhài cũng là sự vật Dạ Tóc người ánh mai ừ, Tóc là từ Ánh Mai Ánh Mai ừ, Rồi ok Tìm câu những Tìm những sự vật được so sánh với nhau Trong các câu thơ so Trong các câu thơ Câu văn dưới đây Hai bàn tay em như hoa đầu cành Như Như Hai bàn tay em được so sánh như hoa đầu cành Ừ đúng rồi giỏi Câu, câu B rồi Mặt biển sáng như Sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch mặt biển sáng trong được so sánh được so sánh với sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Rồi, đúng rồi. Câu C. Cánh diều như dấu á. Á ai vừa tung lên trời. Cánh So sánh cái gì với cái gì? Nghĩa là cánh diều. Với cái dấu với dấu Á ai ừ. vừa tung lên trời. Ơ cái dấu hỏi trông ngộ ngộ ghê như vành tay nhỏ hỏi rồi lắng nghe. Ừ, rồi tìm tìm hình ảnh so sánh rồi. Ơ cái gì? dấu hỏi trông ngộ ngộ ghê được. Ơ cái dấu hỏi trông dấu hỏi trông ngộ ngộ ghê được so sánh như vành tay nhỏ hỏi rồi lắng nghe. Ừ, dấu hỏi được so sánh với cái vòng tay của bé Đúng không? Dạ. Rồi câu số 3 Trong hình ảnh so sánh ở bài tập 2 em thích hình ảnh nào vì sao? Em thích Đó, Trong bài tập 2 câu A, câu B, câu C đó con thích bài nào? À, hình ảnh nào nhất? Dạ con thích hình ảnh ảnh dạ con thích thích hình ảnh D ừ. vì sao vì cái dấu hỏi trông rất ngộ bởi vì nó rất giống cái bàn tay hỏi rồi lắng nghe ừ đúng rồi giỏi rồi riêng cái phần tập viết phần tập viết thì nó có hai phần nhỏ là viết tên riêng và câu viết câu thì viết tên riêng, tên riêng là mình có thể viết tên mình vào đây đó bạn này tên gì viết vào đúng không ví dụ ở đây là ví dụ nè vừ a dính nè bạn nào bạn nào có tên riêng thì, thì tự học tự viết vào rồi đặt câu câu nè anh em như thể chân tay rất lành rùm rất lành đùm bọc dở hay đỡ đần ừ. rồi cái này cái đó là phần máy hết hết cái bài hai chưa dạ rồi rồi như vậy thì ghi nhớ là lần sau là phải học thuộc cái bài thơ này nha Dạ, thưa thầy. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ học cái gì? Hẹn gặp lại lần sau.